chào các bạn à, đã quay trở lại với à, channel của mình à, Phú lùng Cần Thơ thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề đó là mua xe ô tô trả góp có nên hay là không nên như thế nào thì cái việc mà mua xe ô tô trả góp với các bạn thì mình sẽ chia sẻ một cái vài cái thông tin thôi còn tùy ờ, thuộc vào các cái hoàn cảnh của ờ, các bạn về tài chính cũng như là về sân bãi này kia à, à, cái công việc của các bạn có cần phải sử dụng ô tô nhiều hay là không thì các bạn à, sẽ à, có được về cái thông tin để mà các bạn có thể cân nhắc coi việc mình có nên mua xe hay là không mua xe trả góp hay là không mua xe trả góp thì ờ, việc mà mua xe trả góp đó các bạn thì ờ, ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều cái loại xe thì mình sẽ lấy một cái ví dụ như là cái loại xe khoảng ờ, bốn năm trăm triệu <clears throat> thì còn những cái loại xe mà mất tiền hơn mà các bạn trả góp thì đương nhiên thì cái cái khả năng chịu đựng về mặt lãi suất nó sẽ cao hơn các bạn càng dây tiền nhiều thì các bạn sẽ trả lãi càng cao thì cái vấn đề mua xe trả góp này nó cũng sẽ như là một cái bài toán cho việc mua nhà trả góp cũng giống như vậy luôn đó. xe với nhà cũng giống nhau <coughs> mình sẽ nói về xe trước thì rồi có gì liên quan tới nhà thì mình sẽ nói thêm là ví dụ như mua xe trả góp á, các bạn sẽ thường các bạn sẽ mua chiếc xe khoảng 500 triệu thì à, các bạn sẽ đưa trước 450 500 triệu gì đó các bạn sẽ đưa trước là 150 triệu à, rồi các bạn sẽ cái mình 450 triệu với một 500 triệu là coi như là bao trọn phí đăng bánh đó các bạn mình tính cái, giá mức của cục A thôi để cho các bạn dễ à, à hình dung hơn thì số tiền nó nhỏ các bạn khi các bạn sẽ không có sợ hãi ờ, thì à, các bạn sẽ đưa trước 150 triệu còn lại các bạn phải dây từ 300 đến 350 triệu ừ. thì cái lãi suất ban đầu lúc nào nó cũng cao hết các bạn lúc nào nó cũng phải nằm ở cái mức 9 10 phần trăm Ừ. có những cái chỗ mà nó đăng bảy tám phần trăm gì đó thì nó chỉ đăng khơi khơi khơi khơi các bạn và nếu như các bạn chọn cái nếu mà nó cho các bạn bảy tám phần trăm thì nó sẽ không có cho các bạn dây ở cái mức à, bảy tám năm và nó sẽ cho các bạn dây ở cái mức thấp hơn năm sáu năm hoặc là nếu các bạn có cái mức lãi suất à, sáu phần trăm gì đó thì nó sẽ cho các bạn dây thời gian dây cứ ngắn lại thì thời gian khi mà thời gian dây nó ngắn lại thì cái tương đương với cái số tiền các bạn bỏ ra nó lớn hơn <clears throat> thì tùy thuộc vào cái mức độ tài chính của mình để mà mình à, mua xe trả góp à, theo cái hình thức nào à, mình muốn à, trả trước 50 phần trăm hay trả trước 30 phần trăm hay trả trước 20 phần trăm thậm chí là có những cái dòng xe nó cho các bạn dây 90 phần trăm thì các bạn chỉ cần đi trước 10 phần trăm thôi thì à, mình mua xe thứ nhất là mình mua xe hơi đi thì mình ở Việt Nam thì các bạn biết rồi có rất nhiều người đi xe máy mà Ừ, cho nên là mình mua xe hơi là mình phải có cái mục đích à, tại vì các bạn không đi xe hơi á, thì các bạn cũng cũng đi xe máy thì cũng cũng vậy thôi cũng là cũng cũng bình thường thôi chứ không có gì mà nhục nhã không có gì xấu hổ hết nha các bạn các bạn có tiền các bạn đi xe hơi thì các bạn sang và không có tiền thì các bạn đi xe máy thì cũng là bình thường chứ không có gì mà phải à, phải nhục phải là à, thua kém ai hết không có thua kém ai hết cho nên là à, có nhiều người người ta cứ nghĩ là mình đang thua kém người ta thì này kia nọ người ta dốc hết lực để người ta mua chiếc xe hơi nhưng mà vô tình là ôm một đống nợ luôn rồi, rồi, rồi, rồi chết luôn nha các bạn <coughs> thì tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn đi xe các bạn mua xe để chạy dịch vụ là để dùng nó như một phương thức kinh doanh hay là cho thuê tự lái gì đó là dùng nó như một phương thức kinh doanh để mà coi như là các bạn đầu tư tiền mua một chiếc xe để mà chiếc xe đó nó tạo ra tiền cho các bạn đó là cái thứ nhất là mục đích thứ hai mục đích là cái công việc của các bạn phải cần phải đi lại bằng xe hơi khá khá nhiều ví dụ như là mình đi tỉnh nhiều mình đi đâu đó mình phải đi xe hơi nhiều thì các bạn ờ, phải mua hay gì đó ừ. rồi nếu ví dụ như cái công việc của các bạn mà nó không có cần nhiều đi nhiều bằng xe hơi thì các bạn có thể bằng thỉnh thoảng thâm thở mùi thì gì đó thì các bạn có thể đi bằng taxi hay các bạn có thể ờ, thuê xe ờ, để đi đó ừ, nếu mà bạn đi không nhiều mà cái mình đang nói là cái vấn đề mà mua xe chân gốc có nghĩa là những người mà không có tiền nhiều nha các bạn nhiều hơn cái thằng xe máy một chút xíu chẳng hạn chứ còn như, ờ, gọi là chưa có tiền nhiều đó còn những người mà có tiền nhiều thì họ mua xe hơi thôi đi thì là cái chuyện đó rất là bình thường rồi không có gì phải nói nữa <clears throat> tại vì khi các bạn mình đã nói với những cái đối tượng trả góp của những đối tượng chưa có đủ nhiều tiền mà lại muốn có được xe sớm hơn <clears throat> thì à, ví dụ như cái nhu cầu công việc của mình hay là những cái ờ, mình mới mua xe để chạy dịch vụ hay gì mình làm đi làm công ty hay làm cái gì đó mình không thích mình mất đầu tư tiền mua một chiếc xe để chạy dịch vụ ví dụ dịch vụ 30 triệu một tháng thu nhập thì mình trả xe chỉ có 10 triệu một tháng thôi thì mình vẫn còn à, trừ hao cốt, cốt trừ gì đó 10 triệu còn 10 triệu bỏ túi chẳng hạn thì nó cũng giống như một người đi làm nhưng mà mình làm chủ đó thì có, có những cái bạn sẽ tính tính như vậy và các bạn sẽ sẽ làm thì à, nhiều người đã mua xe trả góp đó các bạn thì ta sẽ à, quên không có tính đi cái phần mà mình bị mất mình bị mất cái gì người ta chỉ tính là à, tháng trả 7 triệu tháng trả 8 triệu và xét cái năng lực tài chính của mình à hay chồng tháng 20 triệu trả 7 8 triệu tháng ok được rồi người ta mua thôi chứ người ta cũng không có uh, ít ít ít ít có ít có người mà nghĩ là mình sẽ bị mất cái gì thì cái cái chuyện mà mất thì rất là dễ để tính Ừ, đó là ví dụ như chúng ta dây 300 đến 350 triệu thì lãi suất cố định là 10 phần trăm thậm chí là tối khả nổi nó có thể tăng hơn thì đương nhiên là à, ưu đãi cái à, dư nợ giảm dần thì cái càng ngày nó càng thấp nhưng mà ví dụ như các bạn à, trả cái khả năng tài chính của mình đó mình có thể vượt qua được 3 4 năm đầu thì chắc chắn chiếc xe đó sẽ thuộc về các bạn rồi đó mình hứa như vậy tại vì nó đã giảm thứ nhất là các bạn đủ năng lực để trả 10 triệu một tháng thì những cái, cái năm thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy gì đó thì, à, thì các bạn dư sức để trả những cái tháng năm tháng đó bởi vì năm tháng đó nó thấp hơn 10 triệu <clears throat> nhưng mà nếu như các bạn tính không ra đó tài chính của các bạn phải duy trì ở mức 3 năm á, mà không được không nổi ba bốn năm không nổi thì các bạn buộc phải bán xe là do các bạn à, có thể là tính toán à, cái mức tài chính à, không ổn lắm gọi là lúc đầu mình ham hố quá mình chỉ nghĩ nó ngắn hạn thì um, ờ, 10 phần trăm đi thì các bạn tính một năm chúng ta sẽ ví dụ chúng ta dây 300 thì một năm chúng ta sẽ mất 30 <coughs> các bạn dây 7 năm thì các bạn sẽ mất 200 các bạn dây 6 năm thì các bạn mất 108 đó là cái tiền lãi suất mà chúng ta bị mất bị mất luôn nha các bạn chứ không có nói chứ không có phải giảm dần không có chưa tính mình chưa tính cái gốc ở trong đó gốc là các bạn phải trả là đương nhiên nữa là bắt buộc ở như nghĩa là chúng ta phải mất 7 năm đi thì chúng ta sẽ mất 200 triệu đó, 200 triệu thì ờ, một năm chúng ta mất 30 một tháng chúng ta mất 3 triệu thì một tháng các bạn sẽ mất đi 3 triệu nếu các bạn gánh đi xe hơi đó là phần lãi nếu như cái nhà các các bạn mà có thể đậu được xe các bạn không mất cái tiền đậu xe nếu như cái nhà các bạn mà ví dụ như nó thành phố có nhiều nhà xíu thôi à, đó là lý do người ta mua ít thấp người ta không mua xe hơi đó là gì đó và thì tại nhà ta không có đậu xe được và tính theo cái tiền đậu xe thì cũng khoảng triệu hai đến một triệu rưỡi tùy theo cái vị trí mà các bạn đang đậu xe thì các bạn sẽ mất một tháng là từ 4 đến 5 triệu tiền mất nha các bạn thì ví dụ như <coughs> cái um, mấy anh nào mà chạy xe dịch vụ á có thể là anh sẽ không có, có tốn phí đậu xe anh đậu ngoài đường anh ngủ ngoài đường luôn hạn vậy ừ. thì các bạn sẽ mất từ 4 đến 5 triệu một tháng mất thay vì các bạn bây giờ không mất nè các bạn không mất gì hết các bạn ăn vivo sống phà phà các bạn kia các bạn dướng cho là các bạn mất ăn 4 5 triệu cho một chiếc xe chưa tính cái chi phí hao mòn nhất bảo gì bảo dưỡng gì nha ừ. hay là phí cầu đường à, này kia nọ <coughs> cái kia thì cái mình nó cũng không có đáng kể thì do như là 5 triệu các bạn mất đi là bao hết mấy cái phí phí kia thì các bạn một tháng mất 5 triệu nếu mà hai người mà làm hai vợ chồng các bạn làm khoảng 20 triệu mỗi người 10 triệu đi mỗi người 15 đi à, mỗi người 15 thì là 30 triệu thì các bạn mất hết 5 triệu là còn 25 triệu <clears throat> và khi các bạn à, dướng vào cái xe này á, thì các bạn sẽ phải có một cái thu nhập ổn định nha các bạn ổn định mà ổn định dài lâu nha các bạn chứ không phải là ổn định một năm hai năm nha các bạn mà các bạn ví dụ như các bạn dây 7 năm thì các bạn phải ổn định 7 năm các bạn dây 8 năm bạn ổn định 8 năm vậy 5 năm phải ổn định 5 năm ví dụ như các bạn làm được một năm rồi các bạn mất thu nhập mà nghỉ vì lý do gì đó giống như covid chẳng hạn là các bạn sẽ bán với xe ngay tại vì à, một cái chuyện là mình nói với các bạn đó là bạn mất tiền thì các bạn còn phải trả thêm tiền lãi nữa có trả thêm tiền gốc nữa đó thì à, 10 triệu đó thì các bạn mất 3 triệu thì cũng 7 triệu tiền lãi nữa đó. đó là 10 triệu tiền đầu xe là 11 triệu 500 ngàn ừ. chi phí à, này kia đó thì các bạn sẽ bị mất khá là nhiều tiền <clears throat> thì à, nếu như mà mình à, không có nhu cầu đi lại nhiều ví dụ như cái nhu cầu đi lại của các bạn mình nói về cái công việc nha còn cái anh mà chạy grab á, thì cái ảnh anh chị dịch vụ đó hay là anh cho thuê đó thì ảnh à, ảnh dùng chiếc xe để kinh doanh thì nó là một cái câu chuyện khác thì khi mà chúng ta kinh doanh đó, thì chúng ta sẽ có rủi ro ví dụ ảnh làm ăn được ảnh chạy có nhiều kèo nhiều show nhiều ờ, cuốc là cho thuê được nhiều ngày thì cái ảnh đủ tiền trang trải chi phí ảnh còn lời ra còn các ảnh mà không cho thuê được chạy ít cuốc thì coi như là gãy nha các bạn mà cái tỷ lệ gãy của các anh dịch vụ nó rất là cao tại vì khi mà làm kinh doanh thì phải có rủi ro kể cả mở quán cà phê hay là kể chuyện gì đều phải có rủi ro mà ảnh cái thu nhập chính của ảnh là dùng chiếc xe đó để kiếm tiền đó, nhưng mà chiếc xe đó gãy cái công việc chính của ảnh gãy thì công việc chiếc xe đó gãy theo còn ví dụ như các bạn làm văn phòng công ty gì đó, đó thì cái các bạn cái công việc chính của các bạn gãy thì chiếc xe đó mới gãy đó. còn các, còn cái xe đó thì các bạn có thể tận dụng cho thuê thêm còn cái công việc chính của mình là có cái công việc riêng nữa thì nó sẽ cái mức ổn định nó sẽ cao hơn là cái anh mà dùng một chiếc xe để mà chạy dịch vụ với cái điều kiện là anh mua trả góp nè còn nếu anh có tiền anh mua thẳng luôn để anh chạy dịch vụ hay anh làm uh, cho thuê dịch vụ gì đó thì cái mức uh, cái khả năng rủi ro nó sẽ giảm đi à, cái, cái, cái nó giảm đi thôi nhưng mà nó vẫn có rủi ro là khi làm ăn là các bạn hay rủi ro còn khi anh kia anh lãnh lương thì anh chắc cú là anh có tháng là anh có 10 triệu hay 15 triệu và anh đập vô được còn như chúng ta ra ngoài chúng ta kinh doanh chúng ta dùng xe thì khả năng kiếm được nhiều hay ít thì cái đó là chuyện của các anh làm kinh doanh như thế nào nhưng mà làm dịch vụ mình cũng xin nói thêm đó nha khi mà các anh làm dịch vụ mà những người nào mà đóng tính đó các bạn thì đừng nên làm dịch vụ nha <laughs> làm dịch vụ là không được đóng tính à, kể cả người khác nghèo hơn mình mình cũng không được đóng tính luôn đó thì mình mới mới làm mấy mới tốt được còn à, làm dịch vụ mà đóng tính là coi như thua không có làm được các bạn các bạn thấy các công ty càng lớn ví dụ như thế giới di động hay những cái cái điện máy xanh hay là cái gì đó các bạn càng lớn nó càng nhiều tiền đó, nhưng mà nó phục vụ nó càng rất là tươi cười à, phục vụ những cái tầng lớp thấp cấp thực thật, thật, thật thấp cấp nó vẫn tươi cười thì các bạn phải làm được như vậy thì các bạn mới đỉnh được cao được như vậy <clears throat> đó là cái góp ý thêm cho cái ngành dịch <clears throat> vụ thì à, các bạn mất tiền là như như vậy nếu mà các bạn mất tiền ví dụ như một tháng các bạn mất 3 triệu đi 4 triệu 4 5 triệu đó đó còn phí gửi xe nếu mà có phí gửi xe cái gửi xe đấy thì các bạn à, tùy theo nhà nhà có xe thì không cần phải tốn thì ví dụ như cái nhu cầu của các bạn không có sử dụng xe nhiều các bạn đi ít tháng đi mấy lần chẳng hạn thì các bạn có thể thuê à, taxi hay là thuê xe riêng chở riêng thì à, cái tiền thuê đó mình nghĩ chắc cũng không có tới số 45 triệu ở đâu còn nếu mà cái tiền thuê đó mà nó vượt hơn 45 triệu thì các bạn nên mua xe đó đó là như vậy thì tùy thuộc vào cái hoàn cảnh cái kinh tế nữa, cái hoàn cảnh của mình rồi ví dụ như mình đi ít à, mình không có nhu cầu đi nhiều mà mình vì một cái niềm à, đam mê bất chợt nào đó mà mình lại dướng dần các à, cái phản bị mất À, à, khi mà các bạn bị bất kỳ các bạn sẽ bị áp lực các bạn các bạn sẽ bị áp, áp lực mình chưa tính là trả dễ hạn là bị phạt này kia mình không tính đó nha mình chỉ tính là cái chuyện nó suôn sẻ đó thì à, mình không bị áp lực thì các bạn muốn ăn gì ăn các bạn ngủ cũng thoải mái hơn thì à, mà đi xe máy hay như đi như nãy mình nói đi xe máy đi xe hơi thì Việt Nam mình đi xe máy nhiều lắm cho nên việc đi xe máy cũng không có gì mà cỡ hết nên là à, nếu mà cái công việc hay là cái nhu cầu gì đó mà cần thiết dữ lắm cần thì mình mới mua còn không thì mình cân nhắc thật là kỹ nên cân nhắc thật là kỹ nha để mà mình à, quyết định mua hay là không mua ừ. thì uh, chiếc xe đó mua xe trả góp cũng như là mua nhà trả góp ừ. thì có có nhiều người mình nói có nhiều người nói với mình là có nhiều người đã nói là ví dụ như ở nhà trọ đi thì uh, tống tiền nhà trọ còn mua thì có cái nhà À, thay vì trả tiền nhà trọ thì lấy tiền đóng đóng lãi ngân hàng các bạn ừ. nghe thì có vẻ hợp lý nghe thì có vẻ hợp lý đó nhưng mà tính kỹ rồi á thì là một sai lầm tính kỹ đó thì là một rất là rất là sai lầm ví dụ như mình mua chung cư nè ví dụ mình mua chung cư tại vì tại vì cái cái chung cư á, thì cái giá trị nó lúc nào nó cũng đi xuống nó không có đi lên đâu các bạn mình mua đất nhà đất thì cái giá trị nó mới đi lên chứ chứ còn cái chung cư là giá trị đã đi xuống càng ngày càng cũ càng ngày càng, càng ấy là mà cái chung cư mới cái mọc khao này nó sẽ tiện nghi hơn nó sẽ đẹp hơn cái chung cư trước đó của các bạn nó sẽ à, giảm giá trị đi mà các bạn biết bây giờ đó, thời đại bây giờ đó nó không như ngày trước nữa là ví dụ như người ta đi làm người ta có thể chấp nhận đi xa cho nên cái vị trí của các bạn ở trong trung tâm hay ở trong đâu đó nó không còn quan trọng nữa so với người đi làm các bạn còn ví dụ như là các bạn mở ờ, mô hình kinh doanh ờ, nhà hàng hay là quán ăn gì đó thì hay là cái gì đó thì ở thì, thì các bạn chọn cái vị trí trong thành phố trong trung tâm trong gì đó thì nó mới rất quan trọng còn đối với một người đi làm ví dụ như người ta đi, đi thi 10 15 phút thì nó không vấn đề gì kể cả đi ăn cũng vậy nữa các bạn các bạn đi ăn ví dụ ví dụ nó hơi xa hơn 10 phút ở thành phố này thì các bạn cũng đi được chứ không phải là không đi được đó. cho nên là cái diện vị trí nó cũng không phải là nhất thiết quan trọng lắm so với cái người đi làm à, còn ờ, ví dụ như làm ăn kinh doanh thì người ta cần những vị trí đẹp những cái, cái vị trí uh, ờ, chung náo nhiệt gì đó thì người đó là cái chuyện khác nữa nghe các bạn thì khi các bạn mua các người nói ờ, như mình nãy mình nói là thay vì trả tiền uh, thuê nhà thì mình đóng tải còn cái nhà đó thì cái giá trị nó tăng lên nó tính là hay nghe là cái hợp lý nhưng các bạn quên một điều rằng là à, các bạn à, trả trước bao nhiêu cái lãi bao nhiêu à, ờ, thì đó mới là cái quan trọng bởi vì cái gì đó, các bạn phải tính thật kỹ về tiền các bạn phải tính thật kỹ còn những gì mà không liên quan đến tiền các bạn tính sơ sơ cũng được <coughs> thì à, tại vì cái nhà giá trị nó lớn lắm giá trị nó lớn lắm như nãy mình đã tính sơ sơ với các bạn chỉ cần dây 300 triệu một chiếc xe thôi ừ, thì các bạn đã mất 3 triệu một tháng rồi ừ. ví dụ như các bạn à, dây 1 tỷ thì sẽ nhân 3 đi mất 9 triệu một tháng các bạn có ở một cái nhà nào các bạn đi thuê 9 triệu tháng không các bạn ừ, nếu mà các bạn thuê cái nhà 9 triệu tháng mình nghĩ cái nhà đó cũng ngon lắm đó. <coughs> đó cho nên là các bạn nói là bù qua sức lợi thì mình không biết bù như thế nào và kể cả mình tính cho các bạn hai cái mức phí bằng nhau đó là các bạn đang ở một cái nhà thuê 9 triệu giờ các bạn phải trả ngân hàng 9 triệu tiền lãi nha các bạn đó là bằng nhau nhưng mà các bạn phải nên nhớ rằng khi mua nhà chúng ta phải bỏ một đống tiền vào à, trước có gọi là tiền cọc đó giá trị ờ, đặt cọc ban đầu ba chục bốn chục năm chục sáu chục bảy chục gì đó <clears throat> thì thay vì các bạn ở nhà trọ đó các bạn mình không cổ xí cái chuyện ở nhà trọ mình không có cổ xí à, nhưng mà mình à, <coughs> chỉ muốn các bạn tính toán cái bài toán tài chính nó hơi kỹ một chút <clears throat> các bạn đừng nghe lơ, mơ lơ mơ giống như là cái, cái vụ anh mua xe trả góp cũng vậy đó. cái anh mua xe anh chỉ tính toán là tôi một tháng có khả năng tôi, tôi bỏ với 7 triệu 8 triệu 10 triệu gì đó tôi trả là tôi thấy tôi mua được rồi là tôi mua nhưng mà quên tính cái phần mất đi thì rất là quan trọng <clears throat> tại vì các bạn làm gì đi chăng nữa thì các bạn cũng tích góp để tăng cái tài sản của các bạn lên khi cái tài sản các bạn tăng lên thì các bạn mới có địa vị trong xã hội còn tài sản mà không tăng thì, thì cái địa vị xã hội bạn không tăng cho nên cái việc mà tích trữ tiền hoặc là tạo ra được tiền nhiều đó là gì rất là quan trọng <clears throat> ừ. còn như các bạn ở nhà nãy 9 à, triệu đó thì các bạn phải bỏ tiền vô nhưng mà khi các bạn ở nhà thuê các bạn mặc dù cũng mất 9 triệu mỗi tháng giống như mất 9 triệu tiền lãi nhưng các bạn không có chặt bỏ tiền của các bạn vô trong cái nhà đó tiền của các bạn vẫn còn nằm trong túi các bạn đó, thì các bạn sẽ không có bị gì uh, mất chủ động đó ví dụ như các bạn tiền trong nằm trong túi các bạn các bạn có thể ví dụ có những cái ví dụ đó các bạn thấy hay các bạn có thể đầu tư được còn khi các bạn phóng vô cái nhà cái nhà nó cứng là các bạn không có thừa vậy ví dụ như bệnh cái bệnh đi các bạn sẽ không có tiền mà để mà rút ra để mà trị trị liệu cũng ha thì quay lại chỗ phần tăng giá các bạn thực sự là nếu mà nói về tăng giá đó nó tăng nó có tăng nhà nó có tăng mà tăng không nhanh đâu các bạn nó tăng không nhiều đâu tăng nhiều là do mấy thằng địa ốc có thổi thôi các bạn nhưng mà khi các bạn mua cái nhà đó về rồi thì các bạn không phải là công ty địa ốc các bạn không thổi được các bạn không thổi được đâu các bạn mua tỷ gửi rồi các bạn ờ, mà mốt ba không thổi lên 2 tỷ được đâu các bạn còn ví dụ như thằng đề, đề, đề ốc nó có nguyên đội ngũ có những cái dự án nó thổi lên ví dụ như cái nhà nó có 1 tỷ nó thổi lên tỷ gửi thổi lên 2 tỷ nó làm rối loạn đội hình hết nhưng mà khi các bạn mua cái nhà đó về thì các bạn đã không còn là công ty địa ốc các bạn là một người dân mua cái nhà đó và cái khả năng mà tăng giá của cái nhà đó là rất thấp thấp hơn cái mức mà chúng ta bị mất ở phần lãi ngân hàng các bạn cái các bạn các bạn cứ, cứ hình dung một cái điều đơn giản như thế này là cái ngân hàng á nó là một cái tổ chức tài chính gọi là tổ chức tài chính nó dùng tiền để kinh doanh tạo ra tiền cho nên là nói gì nó mà để mà nó sử dụng cái số tiền á đúng đắn thì ngân hàng nó là số 1 rồi đó các bạn ngân hàng đó là số 1 đó. tại vì nó dùng tiền kinh doanh tiền ví dụ như các bạn bán cà phê thì các bạn ờ, cà phê của các bạn là các bạn nắm rõ hơn các bạn bán xe thì các bạn sẽ nắm rõ về xe hơn các bạn bán nhà các bạn nắm rõ về nhà nhưng mà hàng ngân hàng nó dùng tiền thì nó sẽ nắm rõ rất bài toán về tiền nó sẽ nắm rõ rất kỹ nếu như mà nó à, mà nó có nhiều tiền nó đã nói ngân hàng thì rất là nhiều tiền rồi kể cả những công ty thật là bự bự bự vẫn phải dây tiền của nó tập đoàn nào bây giờ cũng phải có cũng phải dây tiền của ngân hàng đó bạn thấy điều đó đó cho nên là ví dụ như các bạn nói ừ nhà tăng giá lên không sợ lỗ đâu không sợ nếu mà nó là đúng như vậy thì thằng ngân hàng nó mua hết để nó lời cần gì nó cho các bạn dây gì cho nó cực ừ. cho nên là nó tăng nhưng nó không không nhiều các bạn các bạn một năm các bạn mất uh, ờ, là trăm triệu ừ, các bạn mất nhưng mình nhớ chung cư giá trị đi xuống đất thì có thể giá trị đi lên đi lên cũng tăng tăng lắm nha các bạn đó, ví dụ như các bạn mua 1 tỷ tỷ rưỡi bạn nói ừ về tháng sau ta bán tỷ bảy à, cũng có đó nghe các bạn nhưng mà cái trường hợp đó nó ít lắm nghe các bạn ừ. mà nếu như cái người mà làm đó thì người ta gọi là ta bơm giá thổi giá gì đó là người ta người ta đầu tư giống như các bạn nói là người ta đầu tư về địa ốc với thằng địa ốc đó, nó làm cái chiêu trò đó để nó kinh doanh còn các bạn mua để các bạn ở thì các bạn không thể nào mua một hai tháng sau các bạn bán được rồi các bạn dọn đi các bạn uh, bán được rồi dọn ờ, qua ở nhà trọ này kia các kiểu là không có đâu các bạn trường hợp rất là rất là hy hữu thì uh, về các cái ờ, vấn đề về xe hay nhà cái góp gì đó các bạn cả những thứ khác trả góp tại vì những mình chỉ nói về xe và nhà tại vì đó là những giá trị lớn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái mức thu nhập mất cái mất mất cái tiền của các bạn nó nhiều hơn còn ví dụ như xe máy trả góp thì cái khả năng cái cái, cái đồng tiền mà bị mất của các bạn nó rất là nhỏ nên các bạn cũng ok ví dụ như ờ, đi ăn trả năm chục trăm gì đó các bạn cũng ok nó không có lớn nhưng khi nó lớn thì các bạn sẽ không ok <clears throat> thì uh, mình làm cái gì cũng phải tính thật kỹ các cái chi phí các cái chi phí và cái nhu cầu thật sự có nhu cầu hay không thật sự có chi phí hay không thật sự là cái chi phí nó bị mất như thế thì mình có chấp nhận hay không ừ. ví dụ như chiếc xe đúng vậy nè chiếc xe thì nó khả năng là xuống giá chứ nó không có lên giá giống như cái nhà đâu à, mà các bạn thứ nhất các bạn mất 200 triệu chiếc xe ví dụ chiếc xe 400 bằng mất 200 đó là 600 sau 6 7 năm các bạn chiếc xe của các bạn đã trả vô đó là 6 700 triệu mà các bạn bán là chỉ còn có 3 400 thôi chứ không phải chứ không phải là các bạn bán nó cạo hơn đâu à, đó, cho nên là chỉ có dễ bán coi như có những chiếc xe nó dễ bán ra thôi ví dụ như cái hãng nào đó nó dễ bán ra chứ còn cái giá bán ra là mình không có chắc nha các bạn à, chỉ có dễ bán hơn thôi cho nên là làm gì các bạn cũng phải tính cái bài toán nếu như kinh tế của mình thật sự ổn định thật sự ổn định ở đây là ổn định theo cái thời gian mà các bạn làm vay nha các bạn ví dụ như nhà các bạn vay 20 năm 15 năm thì công việc của các bạn phải ổn định theo đúng tiến độ đó không được gãy ngang giữa đường bất kể khi phút nào cho dù các bạn thất nghiệp một tháng tháng sau các bạn có việc mới các bạn vẫn phải chết với thằng ngân hàng gì nó phạt phạt các bạn rồi các bạn phải điêu đứng gối loạn lúc đó lúc đó các bạn gối loạn hết rồi các bạn cũng không có nghĩ ra được cái gì mà nó hay ho đâu nói thiệt các bạn hãy tập trung tiền à, tích góp đủ lực rồi mình làm nha các bạn à, thì lúc đó cái đầu óc của các bạn nó không bị áp lực tài chính các bạn sẽ rất là tươi mới tươi mới và các bạn sẽ nghĩ ra những cái phương án những cái kinh doanh những cái gì đó hay các bạn sẽ tiền nó sẽ đẻ đẻ đẻ ra nữa nó sẽ đẻ nhanh thôi còn nếu các bạn dướng vô các bạn gì ham hố một chốc nào đó mà các bạn chính vô một cái cái áp lực đi xuống mặt mày buồn hiu tối ngày luôn các bạn đó. và các bạn cũng đâu có có cái gì mà để suy nghĩ ra được là là, là à, để mà ấy đâu cho nên là thật sự là phải tính kỹ cái vấn đề đó còn cái anh nào mà nói hay hay giống như nãy nói là trả tiền nhà với tiền tiền, tiền lãi là lấy tiền nhà thuê trả cho tiền lãi đó thì cái chỗ đó thì mình cũng không nói là sai hay đúng tại vì không biết là anh đang ở nhà thuê bao nhiêu và anh và anh đang dự định trả tiền lãi bao nhiêu nếu như mà như nãy mình lấy trường hợp bằng nhau là chín với chín ví dụ như anh đang ở nhà thuê có 3 triệu tháng thôi nhưng mà tự nhiên anh mất có 3 triệu tháng bây giờ tự nhiên anh mất thêm 9 triệu là mất 6 triệu rồi anh còn phải giúp cục khác của tiền của anh đang tích góp giúp vô đó nữa và anh bị cứng cửa là anh coi như anh cả cuộc đời là làm ờ, để trả lãi đó nha các bạn là cái trường hợp này có mình đã nhìn thấy được ở trong cái cuộc sống luôn đó là người nước ngoài chứ không phải người Việt Nam các bạn trả tới giờ cũng ông đóng năm mấy sáu chục rồi đó. chưa xong cái nhà nữa đó các bạn áp lực tràn đầy luôn mấy tháng mỗi trả áp lực tràn đầy cũng có nhà ở với người ta đó và ở tới giờ cái nhà nó cũng nát luôn rồi các bạn nghĩ đi cái nhà mà 50 năm sau ví dụ như 20 năm sau 20 <coughs> năm sau cái nhà nó còn cái gì nữa các bạn cái thằng mà các bạn bán đi cái nhà đó các bạn chỉ bán được cái giá trị của cái đất ví dụ như đất nó tăng lên các bạn chỉ bán được cái giá trị tăng của đất thôi còn cái nhà đó người ta không mua nó sẽ đập nó xây lại người ta sẽ nói với các bạn là ừ mày cái nhà này tao mua chỉ mua cái miếng đất của mày thôi rồi mày đất mày dụ như nó lên bao nhiêu 60 triệu 70 triệu cho tao mua thôi còn cái nhà này tao đọc chứ nhà này bị tính giá vô tính giá vô là không ai mua được rồi sắp sập rồi đó <clears throat> nó sập thì nó cũng không có phải là nó sập đâu nó đã, đã cũ kỹ rồi là đổi thiết kế hay là nó đã gì đó các bạn biết càng ngày càng cái cái chuyện mà đất thì nó có thể là nó tăng nó tăng đó nhưng mà cái ví dụ như xây cất này kia nó sẽ ghẻ xuống các bạn ví dụ như ngày xưa mà muốn cất cái nhà à, 500 triệu đi thì, bây giờ dùng 500 triệu để cất cái nhà đúng diện tích như vậy thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều và sang hơn rất là nhiều còn ngày xưa bỏ ra 500 triệu ví dụ như các bạn về quê các bạn thấy những cái nhà xưa rất là nhiều tiền cây cây vàng mấy chục cây không nhưng mà giờ nhìn thấy em ớn nữa các bạn còn bây giờ các bạn chỉ cần bỏ ra năm bảy trăm để các bạn cất nhà cấp bốn cái thì nó lịch bạc đồ là đồ xin luôn rồi gạch cao cấp hoặc là thiết kế bây giờ lên máy thái máy gì các kiểu rất là hiện đại rất là đẹp thoáng mát đó. cho nên là các bạn à, phải hết sức tính thật kỹ cho với cái tùy thuộc vào cái tài chính của các bạn và cái công việc của các bạn các bạn cảm thấy cái công việc đó các bạn có làm được ổn định lâu dài 10 năm hay là không hay là các bạn làm một năm rồi các bạn phóng rồi các bạn làm một năm các bạn phóng à, có rất nhiều người phóng việc rất là là nhiều các bạn à, ba bốn năm người phóng gì đó thì là căng các bạn mà khi mà các bạn hít vô cái đợi dây thì cái, mình nghĩ là các bạn sẽ không bao giờ phóng được các bạn lúc đó các, các bạn sẽ bị áp lực tài chính bởi ngân hàng nó dí các bạn cho nên các bạn sẽ ngậm đắng nuốt cay trong một cái công ty các bạn sẽ ngậm đắng nuốt cay khi mà các bạn thấy nợ đó, bây giờ công ty nó có ép các bạn các bạn cũng phải gán ngậm đắng nuốt cay vì quan sợ phóng ra ngoài lỡ nhưng mà một hai tháng mới có công việc thì là chết tôi rồi tiền đâu mà tôi đắp vô một tháng 10 triệu 10 triệu đó đó như các bạn phải ngậm đắng nuốt cay thằng ship nói gì đồng nghiệp nói gì cũng phải ngậm đắng nuốt cay ngậm bù hồn làm ngọt là vô đó là chỉ làm rồi đi về thôi không hề dám nhúc nhích với ai bạn bè rủ cà phê nhậu nhẹt cũng không hề dám à, để mà chung vui luôn đó có như là cuộc sống bế tắc luôn các bạn mà nhà thì cũng vậy nữa các bạn mình đừng y như nãy mình nói các bạn cái cái cái cuộc sống của mình đương nhiên là phải phấn đấu và đương nhiên là phải cố gắng nhưng mà mình phải hết sức tính cái bài toán tài chính chứ không phải là mình không mình không nên là gì một phút nào đó mà mình làm ẩu được còn cái về, về đi xe máy cũng vậy hay đi xe hơi cũng vậy ở ngoài Việt Nam này mình đi xe máy cũng không có gì chụp nhã hết cho nên cái chuyện đi xe hơi thì sang nhưng mà đi xe máy này cũng là bình thường không gì mà cái ghê hay không gì phải thấp kém cả còn việc ở nhà trọ cũng vậy các bạn rất nhiều người ở nhà trọ giống như các bạn chứ không có gì mà coi nhục nhã hết ví dụ mình có nhà thì mình tốt thôi mà không có nhà thì mình cũng ok cũng người ta cũng ở nhà trọ rất đầy đường là đầy à không có gì hết tại vì sao tại vì các bạn đang ở một cái giai đoạn như nãy mình đã nói khi mà cái đối tượng mà mua góp mua này mua kia đó là những đối tượng không có tiền nhiều mình đã nói rồi cái đối tượng mà không có tiền nhiều thì đương nhiên phải ở nhà trọ đi xe máy là chỉ bình thường đâu có gì đâu các bạn trừ khi các bạn tự nhiên trong tài khoản các bạn có chục tỷ trăm tỷ mà các bạn ở đi ở nhà trọ đi xe máy thì đó là phóng viên nó mới vô nó ghi bài được còn ví dụ như là các bạn làm bình thường các bạn ở một cái tầng lớp cũng bình thường thì các bạn cũng giống như người ta thôi không ai nói gì các bạn hết đó cho nên là các bạn không gì phải mặc cảm à, cái chỗ đó hết trơn đó nha rồi các bạn hãy sức tính toán thật kỹ tại vì ví dụ như mình à, nãy nói các bạn không có nhiều tiền có nghĩa là thu nhập của bạn cũng cũng không có phải là cao nhiều dư giả nhiều cho nên là cho nên là các bạn à, à, cũng không có gì mà phải lo lắng hết ừ, thì à, video mình chỉ chia sẻ tới đây hiện tại thì à, mình à, sẽ vọng à, sẽ có những cái video khác cũng như các bạn có ý kiến gì các bạn cứ comment ở dưới video xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn